màu màu con chơi màu của tôi nhí nhưng mà của tôi ấy What? Wow Không đưa à? Bây giờ cắt à? Đưa Không đưa Đưa Nằm trắng không? Đưa No God No God please no No No Không đưa À À À, à. một một con chú một con chú gì đưa vào vô thanh nhé đưa vào vô thanh nhé à, ôi cái đòn như đây tới đâm gãy tóc rồi trời ơi đâm gãy tóc rồi tôi nhìn bao hôm nay đừng đừng không đừng được rồi đâm gãy tóc lên hơn tôi nhìn bao bọn lên tôi trả bọn lên bọn lên bọn lên đi đâu á đưa ừ, đưa đưa, đưa màu cho thanh đưa màu cho thanh học á đúng là con trai của ta mạo cả mạo được một mạo tối rồi rồi ngâm khóc nữa